Nhang mũi được kẹp cố định bên trong hộp an toàn khi đốt nhang mũi. Dễ dàng vệ sinh tàn nhang mũi sau khi Tình hình bây giờ là kẹt xe trầm trọng luôn các bạn ơi. Có thế à, có cả xe rồi. Giờ là không di chuyển được. Hùng bứ chậm trọng luôn dạt đường chứ dạt không đường luôn các bạn ơi quá sát cái tô mát rồi dạ không để dẹp được có một người thôi <laughs> chặn người này người để dừng theo chặn hết nổi à, giờ có mấy anh à, giao thông đó là dọn dẹp đường để mà lưu thông nhưng mà chưa thành công các bạn bạn đi gà đó kìa đi bây giờ đâu đâu đâu ui ui kẹt ứ chậm chậm luôn các bạn ạ đi bộ lại kìa mình theo mã đi bạn ơi quá giá cái tô mát rồi lực lượng để à, dọn người nhưng mà chưa thành công của các bạn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 Hahaha. <laughs> giao thông đang dọn dẹp đường để lưu thông các bạn ơi nhưng giờ này xe cũng được di chuyển được cũng la gai rồi các bạn quá số lượng người ta đông rồi nó xe chặt cứng mà chen vô đó rồi không có được ra luôn không đâu dài dài vô hoài vậy mà ngoài hết đi bán đi đi tốt kia rồi mà nãy là mình lấy xe tốt kia rồi thay thay thay thay <laughs> thầy quay à. giờ này tỉnh di chuyển rồi các bạn ơi nhưng mà số lượng người ta còn rất là đông bóp bóp dọn được không có dọn được không giúp được rồi chiếc xe du lịch đó mệt chiếc xe du lịch đi đó còn ngày bây giờ xe lớn như là kẹt xe lớn như là kẹt à mấy cái ngày này mà phải có chặn bển không cho xe lớn qua là mới được mà mới không kẹt còn xe lớn qua là kẹt xe lớn qua là kẹt không được nào khoảng có qua đâu không qua đâu phải qua giờ này à, mấy anh à, cảnh sát giao thông là chọn không có cho xe lên nha các bạn xe lên là sẽ à, bị kẹt ủng ứ như lúc nãy nữa tốt tốt rồi các bạn ơi quá xá một biển người ta rồi sau vậy là các anh à, dẹp đường cho xe lớn đi các bạn